À, ờ, Tuân Tú TDF xin kính chào quý anh chị, quý nhà đầu tư. chào mừng quý anh chị, quý nhà đầu tư quay lại với kênh uh, chứng khoán của Tuân Tú TDF. Hôm nay là một phiên uh, giao dịch của ngày uh, thứ ba đúng không? Thì như các anh chị thấy thì hôm nay thị trường nó có cái sự khác biệt đó là gì? Hôm nay á có một cái sự khác biệt như là hôm nay thanh khoản các anh chị thấy là thanh khoản hôm nay có tăng lên đâu đó cũng gần gần khoảng 13 ngàn tỷ thì hôm nay tức là đoạn này mình thấy là cái dòng tiền bán nó đã ngưng đi dòng tiền bán nó ngừng đi còn nhưng mà dòng tiền vào ấy, hiện tại vẫn chưa có vào và chính vì vậy mà giai đoạn này thì mình thấy thị trường nó tích lũy đến hiện nay là bốn phiên rồi thì đối với ờ, từ phiên ngày mai được đi hoặc là ngày kia thì mình nghĩ là các chị có thể uh, bắt đầu có thể giải ngân được nhưng mà với tỷ trọng tiền khoảng 50 tiền phần trăm tiền mặt và 50 phần trăm là cổ phiếu à, cân nhắc uh, cân nhắc tỷ trọng là 50 phần trăm tiền mặt và 50 phần trăm cổ phiếu nha các chị và như thường lệ ở giai đoạn hiện nay hiện nay các chị đều thấy là thị trường đầu phiên tăng đấy, đầu phiên tăng và bắt đầu à, đi lịch trình lịch trình đồng phiên dạng đồng phiên vào đúng 2 giờ bắt đầu từ giai đoạn 2 giờ bắt đầu là một lại là một phiên kéo nữa lên đúng không? nó giống y chang những cái phiên của ngày thứ 6 tuần vừa rồi kiểu như vậy thì trường giai đoạn này nó lên trình lên trình kiểu này và đặc biệt mình nghĩ là cái, cái kiểu thị trường mà lên trình lên trình mà sau 2 giờ mới kéo 2 giờ từ 2 giờ đến 2 giờ 30 bắt đầu mới kéo có tàu động kéo được lên đó là từ nay tới đây là nó sẽ khá là phổ biến hơn nhất là trong bối cảnh mà t t cộng một 1,5 như giai đoạn hiện nay á các bạn nhìn thấy không ạ kiểu như nếu như anh chị mua vào phiên thứ hai thì bạn ngày mai chiều từ bằng chiều ngày mai các chị thì bán hàng được rồi kiểu như vậy thì thường thường nó sẽ tạo với cái chính sách mà t cộng một năm này á, nó sẽ à, tạo áp lực lên à, vào phiên chiều á phiên điều chỉnh ở phiên chiều á thì uh, hôm nay các chị thấy là viên index thì có giảm nhẹ một hai hai điểm tức là không biết không biết một phần trăm thì thực ra nó cũng chả đáng bao nhiêu cả hầu như nó không đi ngang và cái view thị trường ngày hôm nay là đầu sáng phiên nay đây là 8 giờ 51 phút là mình đã view thị trường trước rồi đúng không ạ thị trường hôm nay có hai kịch bản này kịch một kịch bản một là lịch trình quanh ờ, một hai bốn chín biên độ tăng giảm không nhiều và kịch bản này khoảng 65 phần trăm và kịch bản ba kịch, ờ, kịch bản hai á là điều chỉnh đi xuống gặp cán MA50 và được kịch bản này thì nó chỉ là chiếm khoảng 35 phần trăm thôi thì mình vẫn nghiêng về cái kịch bản là nó đi lên chỉnh lên chỉnh đi ngang đoạn này là xuống không nhiều mà đẩy lên không nhiều chính vì vậy mà thì giai đoạn này thị trường khả năng sẽ lình chỉnh lình chỉnh thì đối với giai đoạn từ ngày mai đã đi các anh chị có thể bắt đầu giải ngân nha rồi các cái nhóm à, các cái cổ phiếu nào cụ thể từ lát nữa chúng ta sẽ đi vào à, cụ thể phía sau ha rồi vậy thì view thị trường ngày mai thì có gì đáng chú ý thị trường ngày mai á, thì mình cho rằng nó vẫn vẫn tiếp tục đi lình xình lình xình quanh vùng một hạ một hai bốn chín này và không có hiện tại là vẫn chưa có nhiều sự bứt phá ờ, giai đoạn hiện tại nhất là chưa đến cái sau cái phiên đáo hạn phái sinh là phiên ngày thứ năm đúng không? về phiên ngày thứ sáu thì mình chưa chắc nhưng mà ít nhất là tới phiên ngày mai thị trường vẫn lình xình lình xình và à, vẫn là các cái dòng cổ phiếu bắt đầu luân phiên nhau kéo à, thì hôm qua các anh chị thấy là cái dòng bán lẻ dòng điện à, hôm trước là dòng điện thì hôm qua là dòng bán lẻ thì hôm nay quay lại là dòng điện và một thêm một số các cổ phiếu của siêu cổ phiếu khác đó. và mình hiện tại mình mới lọc được một ừ, danh sách cổ phiếu mà đáng chú ý để cho anh chị có thể tham khảo đúng không ạ rồi hôm nay thì có một chú ý là gì nước ngoài bán dòng 265 tỷ 265 tỷ là một mức ờ, tương đối ở giai đoạn hiện nay nha thật ra mình nghĩ đoạn bán dòng đoạn này thì nó cũng không quá sự đáng chú ý ở hiện tại à, về thanh khoản thì như chị thấy ạ nó tăng hôm qua hôm qua thì đó chỉ khoảng 10 ngàn tỷ thôi hôm nay thì nó tăng lên 13 ngàn tỷ có sự tăng lên nọ đúng không ạ rồi à, về viên 30 viên 30 thì nó cũng biến động à, cũng gần tương tự như là vn index thì như là giảm 3,12 điểm thì biến động cũng không quá quá nhiều và cái cái chiều hướng đi của vn 30 thì nó cũng tương tự như viên index vậy ạ cũng tương tự như viên index đúng không chúng ta sẽ đi vào chi tiết của nhóm cổ phiếu mà các chị đã à, chú ý à, đây vâng đây là danh sách à, các cổ phiếu mà mình thấy là à, đáng chú ý ở giai đoạn hiện tại mà các chị nên chú ý đầu tiên là nhóm cổ phiếu của dòng đạm đúng không ạ dòng đạm chúng ta có đạm cà mau đạp Cà Mau và đạp Phú Mỹ thì ở phiên hôm qua ngày ở ờ, cái livestream ở ờ, cái video ngày hôm qua mình có nói rồi hiện tại thì nhóm đạp nó vẫn đang ở một cái vùng tích lũy của nó mà nằm trên đường giá và đối với nhóm đạp mình vẫn khuyến nghị các chị nên cầm nếu mua được các chị vẫn nên cầm và có thể vẫn vẫn có thể tiếp tục theo dõi được cái nhóm này đúng không ạ vẫn có thể mua mới ờ, mua mới nhóm này và hiện tại nó đang ở vùng đền của nó thì đối với nhóm đạm này các chị mua cầm nó tích lũy nền càng lâu nữa mình nghĩ nó đã càng an toàn hơn mình cho rằng nó vẫn an toàn hơn là tích lũy nền ngắn thứ hai là đạp phú mỹ cũng vậy đúng không? đạp phú mỹ thì là cái nền nó thì không đẹp bằng đạp cà mau tuy nhiên thì nó vẫn nằm trên nữa khi khung đường giá là một cái mức khá là an toàn cho anh chị khi mà mua mới đối với cổ phiếu này rồi thứ hai là cổ phiếu của hôm nay mình thấy nổi bề nổi bật lên là nhóm cổ phiếu của Dabaco à, nhóm cổ phiếu dòng heo thì uh, hôm nay mình thấy đọc thông tin thì hình như thấy là đầu năm nay thì Trung Quốc đang đối phó rất là vất vả đối với cái việc mà lạm phát thịt heo và hiện tại là lúc mình đi chợ mình thấy là cái giá heo ở Việt Nam mình đang có xu hướng tăng lên hay nói cách khác là cái lượng um, cái lượng mà cái lượng cầu Trung Quốc nó đang hút cái lượng heo ở Việt Nam về thì nó làm tăng cái lượng ờ, tăng cái giá heo ở thị trường Việt Nam mình thì mình thấy là dòng heo nó là dòng khá là đáng chú ý ở thời điểm hiện tại hay là kiểu như HAG chẳng hạn đó trong dòng heo này mình thấy hai mã này là hai mã mà khá là an toàn để các chị có thể uh, theo dõi ở giai đoạn hiện tại nó vẫn là uh, hai dòng HAG thì nó vẫn ở vùng nền của nó vẫn chưa có gì quá là xấu để các chị mà để lo lắng cả đấy thì đối với dòng hà dòng heo thì mình khuyến nghị các chị có thể mua một ít mua mua một ít để theo dõi trước đã đúng không ạ rồi tiếp theo là một số cổ phiếu trong dòng uh, thụy sát như là ASM đấy ASM thì hôm nay các chị thấy nó là một cái phiên break lên này nó phiên break lên thì trong hôm qua video ngày hôm qua mình đã sẵn rồi đúng không ASM đoạn này các chị mua được à, mua tốt và nắm giữ đoạn này một cái điểm à, sáng nay các chị mua là điểm rất là rất là đẹp đúng không hôm nay nó break lên này break lên lên rồi thì uh, bạn anh chị nào mua sáng sớm thì mình nghĩ rất, rất là ok đúng không ạ hay là pan chẳng hạn pan hôm nay thì pan thì cái nền của nó không quá đẹp nhưng với một phiên break đền như vậy thì mình nó mình nghĩ là nó khá là đáng tin cậy đó khi ờ, trong một cái xu thế tăng hiện tại như thế này nó tăng từ cái test đáy lần thứ ba và xu thế vẫn đang tăng đấy đang tăng rất là mạnh à, hay là cổ phiếu của um, IDI e đấy IDI e thì nó đang bùng ờ, nền và thiên hướng nó vẫn đang đi lên này và nó hiện tại nó đang chạm cái cái đỉnh ngắn hạn trong vòng một tháng của nó đối với IDE mình nghĩ là mình cho rằng là vẫn có thể mua được đối với IDE nha à, ngoài IDE ra các chị còn có thể để ý như là để ý các dòng khác như là dòng um, dòng xây dựng mình thấy là có CKG này CKG dòng CKG phiên hôm nay là là phiên vào tiền của nó đấy CKG đoạn này các chị có thể mua thêm được đối với CKG nha đấy à, hay là cổ phiếu của um, nhà từ liêm chẳng hạn từ liêm nhà trong dòng xây dựng thì nhà từ liêm là một cổ phiếu rất là đáng chú ý khi mà ở ờ, phiên hôm qua hôm kia chỉ có thể mua được rồi nhưng mà hiện tại thì mình thấy là cái điểm chạy của nó hơi cao hơi chênh vênh để điểm mua mới nha tiếp theo là cổ phiếu các cổ phiếu của dòng điện như là ri này ri là cổ phiếu dòng điện nhà mà là cổ phiếu nhóm mà mình thấy giai đoạn này hiện nay nó rất đáng chú ý à, các bạn thấy là điểm này điểm mua của nó cũng khá là ổn điểm mua khó là ổn đấy đúng không ạ đây khá là ổn đấy Bri có thể mua được đoạn này đúng không ạ cầm thêm hay là VHS vị thự vị sơn song hình nhá VSH đấy VSH nó tạo một cái đường vòng cung hướng lên này này sau như cây ngày hôm qua các anh chị có thể vào được rồi nhưng cây hôm nay thì mình nghĩ là vào thì vào nó nó đang vùng đỉnh của nó nhưng mà nó hơi nó hơi chênh vênh một chút đúng không ạ à, hay là cổ phiếu của um, nhóm nt 2 là nhóm cổ phiếu mình thấy mình đánh giá là rất cùng rất là mạnh ở giai đoạn hiện nay các chị ạ nt 2 á, điểm mua của nó đây này. hiện tại hiện nay nó tăng từ 25 đến 30 là tăng cũng tương đương cũng khoảng 10 phần trăm rồi 16 phần trăm 15 16 phần trăm là tăng rất là đáng kể đúng không ạ à, rồi đó là cổ phiếu dòng điện ngoài ra mình thấy là cổ phiếu Đức Giang này. Đức Giang thì mình đã khuyến nghị từ lâu rồi từ rất là sớm ở giai đoạn hiện nay đúng rồi giai đoạn này vì đối với những cái này mình đã khuyến nghị các chị vào từ phiên ngày giá 97 rồi bù giá 97 hiện tại nó là bù giá 102 thì đối với cái giai đoạn này mình nghĩ nó sẽ vượt vượt đỉnh nó về vượt cái vùng này và tiếp tục đi lên thôi anh các chị nào mua rồi có thể cầm thêm đối với cổ phiếu Đức Giang à, ngoài ra ngoài cái nhóm của Đức Giang các chị có thể để ý nhóm của nhóm dầu dầu khí như là PVD PVD hiện tại nó nó quay trở lại này. thì hôm qua mình có nói chị uh, theo dõi nhóm này là mua được rồi đúng không dầu dầu khí này đấy anh chị nào mua hiện tại là có lại 5 7 phần trăm rồi hay là PVC PVC đoạn này cũng đã rất là đáng chú ý nha PVC này rất là rất là mạnh hay là um, PVS chẳng hạn đây PVS cũng rất là, là ổn thì mình thấy là PVC và VD là hai con mạng là nó ổn hơn trong giai đoạn hiện nay nha đấy thì à, đối hiện tại mình thấy là um, và càng về cuối năm các nhu cầu về điện à, các nhu cầu năm nay là một cái một cái năm mà mình thấy các nhu cầu về điện nó rất là bức thiết ở, ờ, ở trên châu Âu đó, khi mà các cái nhu cầu thiếu khí nó rất là trầm trọng ở châu Âu và ở ờ, thị trường Trung Quốc á, cái việc thiếu điện nó ảnh hưởng khá là lớn đến hoạt động sản xuất ở Trung Quốc đấy và hiện tại mình thấy là nhóm nhóm điện thì nó vẫn đặt dòng tiền nó đi vào nó khá là ổn à, tuy nhiên giai đoạn hiện nay á, thị trường nhìn nhìn chung nhìn dài hạn ra thị trường á, thì, thì thật ra thì thị trường nó vẫn chỉ đạt ở một một cái mức là nó vẫn chưa đạt đến mức an biên an toàn tuyệt đối nha nó chỉ là an toàn khoảng toàn khoảng 60 70 phần trăm thôi thì chính vì vậy mà ở cái mức à, giải ngân tiền mình đề nghị là mức 50 phần trăm giải ngân 5 phần trăm tiền dự định mua còn lại thôi anh chị có còn số có tiền còn lại các anh chị có thể uh, quan sát thêm nếu như mà thị trường nó tái tích lũy nó tái tích lũy tiếp thì các anh chị có thể là cân nhắc là vào thêm tiền nhưng mà thị trường nếu như còn có biến động biến động xấu thì hàng về chúng ta có thể thoát được bớt đúng không? và mua thì giải ngân chia ra chia ra chia ra các phiên mà giải ngân không nên all in trong một ngày vâng à, rồi thì à, buổi cái video này hôm nay xin à, mình xin tạm dừng tại đây thì các anh chị nào muốn à, về làm về cả về à, đồng hành cùng với à, Tuấn Tú thì liên nhanh tay liên hệ với mình qua số điện thoại đang chạy trên màn hình xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe video ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại ạ